chào các bạn Hôm nay mình đi interview về Thì um, mọi chuyện như ước muốn Có nghĩa rằng là mình đã nhận được việc rồi uh, Hiện giờ thì mình chỉ có uh, xin phép uh, được cấp thẻ đi vào phi trường thôi Cũng như các bạn biết là cái logo của mình đó Thì cái logo của mình là hình chiếc máy bay à, rồi có cái microphone rồi có cái headset đó, bởi vì nhà của mình á thì nằm trong phi trường không phải là nằm trong phi trường nhưng mà nằm gần phi trường ừ, từ nhà mình mà lái xe tới phi trường thì khoảng uh, ờ, 10 ờ, tới 15 phút ừ. uh, cho nên mình chọn cái logo đó thì uh, <laughs> mình chia vui cùng mọi người mình có công việc chính nhưng mà những cái à, postcard hay là mình làm quảng cáo thì là chỉ là để cho vui và một cái hobby à, bên cạnh công việc chính của mình thì chắc chắn là các bạn hỏi là công việc chính của mình là gì thì mình làm ở trong phi trường còn à, à, rõ ràng hơn làm gì trong vi trường thì mình không được phép nói bởi vì đó là sự bí mật và an ninh khi mà mình được phép nhận công việc làm trong phi trường khi mình làm trong phi trường á thì luôn luôn được uh, uh, bảo mật hoặc là mình phải xin giấy chứng nhận của cảnh sát uh, tiếng ở Việt Nam gọi là công an đó uh, phải có giấy chứng nhận rằng là mình không có một vết tích gì không tù tội uh, vàng trong sạch thì mình mới được phép ờ, làm trong phi trường cũng như cái nghề của mình là thông dịch thì mình làm thông dịch cũng vậy phải có giấy chứng nhận của cảnh sát rằng là mình không có tù tội không có bị án à, mình trong trắng thì mình mới được phép làm nghề thông dịch thì mình có chia sẻ những cái gì trên mạng hoặc là trên uh, thông tin thì mình chỉ chia sẻ những cái việc làm hữu ích mà không có uh, đưa vào những chuyện uh, bí mật đời tư của người khác uh, thì mình vẫn còn được giữ cái nghề của mình thì khi mình lên uh, mạng đó uh, trên truyền thông á, thì mình chỉ nói về vấn đề uh, ẩm thực các bạn nhé à, cho nên không ảnh hưởng với công việc của mình những công việc mà phải giữ bảo mật hoặc là bí mật thì đây là căn nhà của mình đó các bạn mình đang đứng trong căn nhà thì mình sẽ quay cái phim bên ngoài nhà của mình trời hôm nay như thế nào đó các bạn thấy không trời không có đẹp như ngày hôm qua hôm qua rất là nắng đẹp hôm nay thì là trời lại âm u không khí thì cũng hơi lạnh lạnh à, nhà của mình thì nó nằm ở trên một cái, cái ờ, trung tâm buôn bán ở dưới nhà mình là một cái trung tâm buôn bán à, cho nên à, trước cái trung tâm buôn bán này thì nó có cái bãi đậu xe rất là rộng nhà mình thì mình đậu xe à, ở dưới hầm và nếu mình muốn mình cũng được đậu ở đây ở đây thì nó cho mình đậu xe miễn phí à, trong 2 tiếng đồng hồ thì mình không biết là khi mình vừa hưu mình sẽ tiếp tục ở đây hay là mình sẽ đi về những nước Á Châu mình ở có ở trong nhà mình tiền nó sẽ đi cho nên khi mình mua nhà hay cất nhà đó thì người ta thường lựa Ờ, cửa chính nó không có ăn thông ra cửa phụ nhưng bây giờ thì mình theo phong thủy thì không hay cửa trước mà thông ra cửa sau như vậy á ở đây thì rất là yên tĩnh nhưng mùa đông á, thì rất là lạnh